Ờ ha, hôi thiệt á À, mà giờ cậu tỉnh rồi đó Cậu đi vô trong á, lấy quần của cha con thay đi Xong rồi đưa cái quần này cho con, con đi giặt Đỡ hôi một ốc chết ừ. Ủa mà khoan Sao chị gái cứ xưng con hoài vậy? Vô duyên Vậy à, Cậu với Trà nha Không, Trà với Tài á Thôi, không được, không được, không được Xuân trống không vậy hả? Ông bà nghe được la con chết Cậu muốn mẹ cậu la Trà hả? Không Tài muốn ờ, cả nhà của Tài em phải thương chàng à, ờ, Thôi thôi thôi được rồi Cậu vô thay đồ đi Chứ thương kiểu này cái xương cũng không còn á Ừ Như vậy là may mắn lắm rồi Cậu Tài còn sống Để mẹ qua bên nhà của bà ông bà chủ cho ông bà chủ hay Chắc ông bà mừng lắm á Dạ Ôi, ôi, ôi, ôi, ôi. Vì lành với trà đừng có qua bên đó nghe, Không có được đâu vậy? Nhà bên đó chắc cũng đang ráo riết tìm cậu Tài đó Để Luật nói cho nghe Bây giờ á, trà gì đành qua bên đó Nói là cậu hai Tài bị té kinh Thế nào bà Điệp cũng nói là hai người dựng chuyện Xô cậu Tài xuống kiếm chút lợi lộc đó Không tin đúng không? Để kể cho nghe chuyện này nè Hồi xưa trong cái xóm này nè Cậu hai Tài đi chơi Bị cây ngã đè Người ta tốt bụng cứu thôi Bà Điệp dựng chuyện này kia tùm lum tùm la hết trơn à Bà đẹp là thím dâu của anh mà Anh rành sáu coi giọng cổ luôn á Ăn nói rơm rã vậy thôi chứ Giết người không có dao đâu Bà ghê dữ vậy hả anh Anh là thanh niên thứ thiệt Không để lừa trả gì lạnh Đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi Nè nè nè nè nè Bây giờ á để anh Lục đưa tài về à Xong anh Lục nói á, là khờ đi chơi xong khờ bị lạc Vậy là hết chuyện à Vậy cảm ơn cậu Lục trước nha <laughs> Em cảm ơn anh Lục Thôi à, trà đợi nha lục đi xíu lục về liền à đi đi đi đi, đi. À, ch chị gái nhớ qua nhà tài chơi nha tài đợi chị như là đợi mẹ đi chợ dạ con biết rồi cậu tài đi đi về về về lẹ về lẹ bên nhà bên đang trong bên đó đang trong nhớ nha đi đi đi đi đi, đi. chết vậy ơi ông chủ chủ cậu tại kìa ông chủ ơi cậu tại kìa con đi đâu vậy tại con làm cha lo lắm con có biết không con đã đi đâu anh anh này nắm tay con đau quá Mày dám dẫn con tao đi đâu mày hả Tại sao mày làm như vậy với nó Chú Đông Sao chú đánh con Con là cái thằng tìm cái thằng tài á Không tìm cái nó lạc qua miên luôn rồi kìa Con là anh họ nó chứ bộ Làm ơn mất quán thiệt chứ Đi vô nhà nói chuyện Con có sao không con hả Mai mốt đi đâu là nhớ cho cha mẹ biết nghe chưa Mẹ mới về đó một thời gian Mẹ cũng không có hiểu cậu Tài lắm có điều thấy cậu ấy cũng ham đọc sách lắm Mà đọc hiểu hay không thì mẹ thua Mà cũng ngộ ghê hen Còn thấy cậu Tài á, ngây ngô ngờ nghệch Nhưng mà nói chuyện đối đáp cũng có duyên quá trời Nghe <laughs> cũng vui tai Thôi dẹp đi nghe Đừng có cảm tình Rồi thương sản con nhà người ta đi Mình đũa mốc Không có được tròi mâm son Đừng có mơ tưởng Rắc rối thêm Mẹ nói gì kỳ ghê Con mơ hồi nào con tưởng hồi nào Con đi ngoài đường thấy người gặp nạn thì cứu thôi Đâu có dính dáng gì đâu Con mẹ đường đường là con ông giáo cha Bà giáo mẹ chữ nghĩa đầy đầu Không lẽ con chịu lấy một người khờ Con không có ham giàu mà lấy đâu ha Mệt mẹ ghê Sao mẹ biết được Mẹ thấy gì thì mẹ nói cái nấy thôi Có điều Một người thanh niên mà bị thiểu năng trí tệ như vậy Kể như toi đời Không có làm nên cơm cháo sự nghiệp gì đâu chỉ có nuôi báo cô thiệt là khổ cho cả nhà đó chắc kiếp trước á, cũng làm gì tạo nghiệp lắm cho nên kiếp này mới gánh nợ như vậy chú đồng biết không lúc mà nghe tin thằng tài mất tích á con cũng lo lắm chứ bộ sất bất sang bang chạy đi tìm nó hên á con chạy ra tới chợ con nhìn thấy bên kia chợ á mấy đứa nhỏ nó chọc phá thằng tài quạo quá quạo con bay ở bên chợ liền nhưng mà tụi nhỏ nó nhanh quá chú con phóng qua tới dắt đầu mất tiêu con muốn chạy gì báo tin cho chú liền á chứ nói chung trên đường về con thấy tụi nhỏ đang chọc phá thằng tài xô nó xuống kênh trời đất ơi thằng tài nó gần chết rồi cà hớp cà hớp vậy mà nó cũng không tha nữa chú con nguy hiểm lắm buồn ngủ rồi hả con đi vô ngủ nha đi con à, dẫn tài à, vô ngủ đi bà rồi à, sẵn à, lấy cho tôi ít tiền dạ đi con mẹ dẫn con vô phòng ngủ nha rồi sao chú biết sao không thấy cảnh đó con nóng máu con lụm cái cây bên đường liền con bay vô con tả sung hữu đột con nít thì con nít chứ nó cũng đông chứ bộ chú vất vả dạ lắm mới lùa tụi nó đi được lùa xong tụi nhỏ đi á thì thấy thằng tài chìm nhiễm đang mất tiêu lúc đó <laughs> trời ơi chú đông ơi là chú đông quảng quá quảng con không biết làm gì con ngã cái ầm xuống liền nói chung lúc đó con chỉ nghĩ là phải cứu thằng tài lên trước mà con nói thằng tài nó nặng cái gì mà nó nặng nó không biết bơi nữa nó cứ nhấn gì nè nó nhấn gì nè nó nhấn gì nè con tưởng là con chết trước thằng tài không luôn á nhưng mà không không nghĩ nữa không nghĩ tới cái chết nhưng mà lúc đó con chỉ suy nghĩ là thằng tài nó là con của chú đúng rồi làm cái gì làm cũng phải cứu nó lên cho bằng được đúng không đúng đúng phải cung tài bơi bẹp bẹp bơi bơi bơi vô được tới bờ mừng hú hồn luôn thằng tài nó thoát chết nhưng mà nó bị nhiễm lạnh nó nhiễm lạnh quá cho nên phải đúng là đưa nó qua thầy lan cứu nó trước cái đã đúng không em nó yếu rồi mà nhiễm lạnh nữa sao chịu được thằng tài nó ngủ rồi tiền nè con dạ hôm nay mà không có con á là thằng tài nhà chú nó xấu số rồi nè lục con cầm đi chú thưởng cho con đó lục cầm đi con thôi chú nó như em con cứu nó đâu phải là ba cái chuyện này thôi chú cất đi cầm đi con cái này chú thưởng lấy đi con chú ép quá thì con nhận nha cảm ơn chú đông thiệt tình luôn á con nhớ hoài cái câu ba con dặn lúc mà trước khi chết á một giọt máu đào hơn áo nước lã tại chú có thành kiến với con từ hồi ba mất tới giờ con rong chơi liêu lỏng chứ ờ, con nói thiệt chú nha xảy ra còn chú mà xảy mẹ thì bú gì làm cái gì làm cũng đâu có qua tình thân tình cảm gia đình đúng không chú đúng rồi cho nên cảm ơn con nhiều lắm dạ <laughs> không có gì đâu thím nhỏ <laughs> giờ này vẫn còn gọi là thím nhỏ nữa à, à, à, dạ từ nhỏ con bỏ lâu rồi thím nhỏ <laughs> con bỏ lâu rồi tại nay nói chuyện nhanh quá con quên <laughs> con dạ chú nói nè thôi uh, ngày hôm nay chú uh, cảm ơn con nhiều lắm thôi mọi cái hiểu lầm xưa nay uh, bỏ qua nha con thì hả chú đông ừ bỏ qua hết chuyện cũ <laughs> dạ bất cứ khi nào muốn qua xưởng gỗ của chú làm con cứ qua chú sẽ nhận ôi nói gì nữa ngày mai con qua luôn dạo này cũng kẹt tiền con cũng muốn kiếm ra đồng tiền để phụ cho mẹ con chứ từ hồi ba mất tới giờ mẹ con cực khổ quá thì mẹ mày khổ là phải rồi cha của mày á xưa còn sống cứ toàn ăn chơi liều lỏng không tứ đổ tường thì chú có thành kiến này kia thôi chứ hồi xưa á ba con đi chơi nha thắng cái kè nào lớn lớn á bao nhiêu tiền là đem hết về cho mẹ con á giờ cũng trễ rồi ngồi ở đây dẻo miệng hoài về nhà đi để con mẹ lo đó <laughs> thím cứ lo con cái đâu phải thằng tài đâu mà đi lạc mọi người phải lo ờ. dạ thôi <laughs> thôi cũng trễ rồi con xin phép <laughs> cảm ơn chú đông nhiều nha ừ. dạ. <laughs> xin phép dạ chú quản dạ ngày mai gom hết mấy đứa nhỏ tôi tính luôn một lần dạ ông chủ an tâm tôi đi gom thì không sót đứa nào hết mấy đứa nghe cho rõ đây Bắt đầu từ ngày hôm nay Đứa nào mà dám đụng tới cậu hai tài Đứa đó sẽ bị bỏ vô cái lồng heo Những đứa còn lại Có nhiệm vụ dìm cái lồng heo đó xuống sông Cho mấy đứa biết cảm giác bị dìm nước khổ sở như thế nào Nghe chưa Dạ nghe Nghe cái gì Nhắc lại cho ông Dạ không được chọc ghẹo Cười chê chế giễu cậu hai khờ Cấm biết kêu khờ không được lấy sách chọi đá cướp giày của cậu hai Dạ không được chặn đường Lấy nón giật áo Dạ không bài mưu lập kế Dù cô hai trèo lên cây lấy con diều Sau này tụi con không có làm vậy đâu Ít quá quá ha Nhiều trò quá ha Lần này là ông tha Lần sau là không có hên như vậy đâu Ông sẽ bắt cha mẹ của mấy đứa Mừng công ở mướn Cho mấy đứa đối rã ruột luôn Nghe chưa ông chủ hầm gì nhớ chưa dạ giải tán chạy bay, chạy bay. dạ bà chủ nè cầm cây dù theo để nắng mưa mà có che cho cậu hai dạ biết rồi bà chủ nhớ cậu hai muốn đi đâu chơi thì cứ để cho cậu hai đi một bước không đi một ly không rời dạ bà chủ yên tâm đi cậu chủ có đi tiểu á con cũng ở sát bên cạnh cậu luôn á ừ. nhưng mà nhớ đó đừng có dòm để con hai mắt cỡ là tắt tiểu luôn đó ai thèm dòm ngó cậu đâu mày á đi ngoài đường là mắt phải nhìn hai bên không có để cho cậu hai lạc cậu hai mà lạc là mày biết số phận mày ra sao rồi đó dòm hai bên sao dòm kiểu này nhức mắt mà không thấy gì hết trơn bà chủ ơi giỡn mặt hả Tôi nói ít phải hiểu nhiều Đi ra đường á phải nhìn hai hướng như vậy này biết chưa Sao giống bị giật kinh phong quá Đi ra đầu đường đứng chờ còn hai đi ra rồi đi theo Dạ Làm gì mà ngồi đó tự cười tủm tỉm vậy Mẹ Hả Chú Đông nhận con vô xưởng gỗ rồi ừ. Bây giờ mày muốn phá kiểu gì mẹ nói đi con phá nát nước cái xưởng gỗ cho mẹ coi nè nè nè mẹ nói cho con biết đừng có lấy trứng mà chọi đá nữa lo làm kiếm tiền đi mẹ không muốn con trở thành một con người xấu thằng lục là người xấu sẵn rồi nó là người xấu từ ngày cha nó mất kìa ủa biết mình xấu thì tại sao con trở thành người tốt đi xấu như cha mày vậy á thì được cái gì hả chỉ có tuột dốc là te tua cho đến chết thôi à con khẳng định với mẹ luôn mẹ nhìn trong cái xã hội này đi người tốt hiền lành á luôn bị chèn ép và đè bẹp còn mấy người nham hiểm ác độc á mẹ nhìn đi lúc nào cũng tiền rủng rỉnh rủng rỉnh ăn xài thoải mái cho nên con tuyên bố với mẹ luôn thằng lục mày chỉ có xấu xấu và xấu hơn không có chuyện tốt tốt thì tốt lên đâu nha nè nói cho biết đi chưa mẹ dạy con á con không nghe tốt hay xấu á sau này con tư đáng chịu nhưng tao nói một lần cuối cùng nghe chưa mày không được phá chú đông nghe chưa mày mà đụng tới ổng mày phá ổng đi rồi mày thấy ha ông trị mày sát cánh á rồi bà con dòng họ mất lòng nhau nè rồi te tua rồi khi nó khổ sở rồi nhờ cậy ai mẹ mẹ cứ lo bò trắng răng tiền mẹ cho thuê nhà nè tiền mẹ làm mai làm mối nhà mình đủ sống rồi nhờ giả chị nhà bên đó nè 70 chưa gọi mình lành nghe không con mẹ thì càng ngày càng già còn mày thì cứ long bông thì lấy cái gì mà sống hả con nói thiệt với mẹ nhắc tới tiền bạc nghe con mệt lắm con nói thiệt bây giờ có nhiêu ăn nhiêu khỏi có lo nhiều nhức cái đầu lắm tài con khỏe lại thì mẹ mừng lắm giờ con muốn đi đâu chơi nói anh sang dắt con đi mẹ cho nó đi theo làm cận vệ cho con lần này sẽ không sợ té sông tới giếng nữa đâu mấy đứa nhỏ sống trong xóm này cũng không dám chọc ghẹo gì con cha con đã xử lý tụi nó hết rồi mà nếu như đứa nào dám chọc ghẹo gì con về đây mét mẹ mẹ tru với tụi nó hết Ủa Mẹ mới được tấn phong hoàng hậu á. Thời buổi này rồi còn hoàng hậu hoàng thượng gì nữa Còn đúng là khờ thiệt á chợ hả dạ từ hôm nay tài sở nhà luôn không đi mua sách nữa kể cả ngày đầu tháng dạ mời cậu tạng mẹ hỏi nè Không muốn kiếm tiền Mày chui vô trong cái xưởng đó làm gì Con muốn phá cho cái nhà đó phải nghèo như nhà mình Nói ngược Không lo làm kiếm tiền Để mà giàu giống như người ta Con muốn chứng kiến cái nhà đó phải nghèo hơn nhà mình Từ ngày ba mất á, nhà mình khổ đủ rồi Mẹ nói cho con biết nè Ngày xưa ông nội á, chia tài sản á, Cha con với chú Đông Cha con không thua kém gì chú Đông đâu nhưng mà cha mày có gìn giữ đâu phá hết trơn đâu còn cái gì nữa còn chú đông á người ta lo làm ăn người ta giàu sang bây giờ người ta mới được như vậy tao nói thiệt với mày nè tao là đàn bà nè tao còn không ganh tị tao còn còn mang cái hận thù mày là đàn ông ôm cái thù hận làm cái gì con không đồng ý bà con dòng họ vậy mà con không đồng ý mẹ nhìn đi cái thằng khờ nhất bên đó nó vẫn ăn, ăn sung mặt sướng còn thằng em của nó vẫn sống ở cái nơi tốt nhất ở sài gòn qua lệ còn con thì sao chỉ vì không có tiền thôi con phải chôn trên là cái mảnh đất này nè ở kỹ ho còn gái này nè không có cái tương lai mấy đứa nhỏ đó không có tội gì hết trơn á tao đã nói nhiều lần rồi lo làm đi đừng có lo ganh tị nữa lo làm giàu lo kiếm tiền lo rút kinh nghiệm ở đó mà lo phá ủa bà chủ vậy con không cần làm cận về nữa hả bà chủ ừ cái đầu khờ khó đoán cách chức cận về của cậu qua xưởng làm cu ly nãy lỡ ăn sáng hết rồi Trời, cái thằng quỷ này Thôi đi mẹ ơi, đừng có đạo đức giả Cái gì? Mày nói tao đạo đức giả hả? Mẹ nhìn đi, mấy cặp mà mẹ làm mai đó Mẹ nói từ trắng sang đen, rồi từ đen thành trắng Có ai hạnh phúc đến bây giờ không? Tao làm mai á, ha là để tao kiếm tiền Tao cũng phải giao dịch mới có tiền còn cái chuyện mà người ta thành vợ thành chồng người ta sống có hạnh phúc hay không hạnh phúc đó là duyên nợ của người ta tao có làm gì đâu tao làm gì sai mà tao làm cái gì mà có tội mẹ nói nghe hay lắm mẹ cưới ba là đúng rồi đó ba với mẹ là nồi nào úp dung đó sinh ra trong cái gia đình này nè có đã mất niềm tin vào sự tử tế và đàng hoàng rồi tao chắc phải đi lấy thuốc mà uống thôi nói chuyện với mày tao nhức đầu quá cũng may là tao không có tiền để cho mày ăn học đàng hoàng để mày thầy trở thành một luật sư á chứ mày mà trở thành luật sư ở trời đất ơi cái trái bí mày nói thành trái cà Hôm qua không đến Hôm nay nhất định sẽ đến Trong sách nói vậy Thì nhất định hôm nay chị xinh đẹp sẽ đến nào cũng nấy to đùng thằng ăn trộm nào mà vô đây mà giác nổi cho mình làm quản lý kho kiểu như là cho ngồi chơi lãnh tiền vậy gỗ nè quản lý kho nè để tôi nói ông anh nghe cái số gỗ đó tuy là bị cháy thiệt nhưng mà lửa nó chỉ táp có phần vỏ bên ngoài thôi lớp gỗ bên trong là vẫn còn nguyên vẹn tuy nhiên để thể hiện thành ý của tôi tôi sẵn sàng giảm anh 3 phần tư vốn luôn đây là những cây gỗ quý nhưng mà trái rồi thì cũng đành là phế phẩm có điều á là nếu anh giảm 3 phần tư vốn á thì á, cái chỗ này á tôi mua về lọc bỏ lấy lỗi thôi được rồi tôi đồng ý mua hết lô hàng của anh luôn ồ vậy thì tốt quá rồi nếu vậy thì bây giờ tôi mời ông anh đi qua bên văn phòng á khiếp đồng đặt cọc ha kể cái chừng nào ông chồng đủ số tiền á cho xe lại chở luôn ok <laughs> chào anh ha dạ, chào. dạ mời anh quản dạ. giải quyết được cái xui xẻo lần này thì sắp tới mọi chuyện nó sẽ hanh thông trở lại <laughs> trời ơi tất nhiên rồi <laughs> trời ơi cái quẻ mà nó dịch thì tao nói trúng phóc à tao nói um, qua cơn thịnh thì tới cơn suy à, hết cơn bỉ cực là đến hồi te tu ê không phải đến hồi thứ lai không chủ lúc này nhiều chuyện lắm rồi đó <laughs> đi tìm chủ

đợi chờ đúng là mù mờ Chị gái là chị gái Không biết nãy giờ chị gái có bị hắt xì không không duyên không nợ không tình đồng không mong quạnh sao mình gặp nhau người ơi gặp gỡ làm chi trăm năm biết có duyên gì hay không rinh rinh dạ. anh lục làm gì ở đây vậy anh lục cũng muốn đi học mà mà trà câu này anh lục thấy kỳ kỳ nha tự nhiên không duyên không nợ không tình đồng không mong quạnh sao mình gặp nhau đồng không mong quạnh sao gặp được nó phải là như vậy đúng nè không duyên không nợ không tình rình rình ôm chạy chúng mình mới là của nhau Chú sai chú ơi à, không chú biết là chú sai nhưng mà chú cố tình đọc vậy đó rình rình ôm chạy lục với trà mới là một đôi nè <laughs> chị gái không đến tìm mình thì mình sẽ đi tìm chị gái rình trà tắm Mới gặp tưởng cậu khù khờ dễ thương dễ gần Ai về cậu làm những chuyện như thế này Mà nghĩ lại mới thấy Chắc là cậu không có khờ rồi Chứ khờ nào mà biết đi đình người ta tắm Mà biết đục lỗ khoét lá Để ngụy trang Rồi có nhãn quan canh me rình mò nữa Không ta Ta không có rình chị Không có rình chị tắm mà Không có rình chị đứng đây làm gì Dạ ghét cậu rồi Cậu đi về đi Không chơi với cậu nữa Chơi Chơi Chơi với Tài đi Tài thích chị Cái này thích ngựa Thích quỷ Chứ không phải là người tử tế Thích người đàng hoàng Tao không có ngựa Tao không có Không phải về đâu Chị Tài đi về đi Từ nay đừng có bao giờ qua đây nữa mà tôi cũng không qua chơi với Tài nữa đâu Tài đồ biến thái, xấu xa Chị Chị Chị ghê Chị Tài đi về đi Chà không chơi với cậu nữa Chà dạ ghê sợ cậu mới vô ngày hả mới vô ngày luôn á mày trả đâu ra cho tao không thấy hả đòi cái gì mà đòi gái xinh đẹp lại giận tài Như vậy là không có đúng Chị giận sai rồi Tài không có dê sòm biến thái vậy đâu Tài thích chị gái đàng hoàng mà Tài buồn lắm chị gái có hiểu bụng Tài không Chị gái đừng giận Tài mà Chị đến đây chơi với Tài đi Mày đâu rồi Mày ra đây Tao thấy mày rồi đó Mày tưởng tao không thấy hả Mày ra đây Tao mà gặp mày Mày biết tại đâu Mày đâu Quẹo mày đi làm nhân tật hả Dậy Ê Dậy Dậy Nè Tôi nói cho ông biết Tôi không phải là nhân tật Cũng không phải là lâm tật Càng không phải là hải tật Tôi cấm ông Từ rày về sau Không được tới nhà ông Đông mua gỗ nữa Biết không Biết không Sao Từ rài về sao ông có tới nhận ông Đông mua gỗ nữa không Con Nói à. Có không Có tới nhận ông Đông mua gỗ nữa không Con Không Tôi không đến nhà ông Đông mua gỗ nữa Nói cái gì thì nhớ Nghe không Đi vô chứ cái gì đây ghi nhanh ông kia đi đi Dạ cậu hai Mời cậu ăn trưa Cơm tôi mới nấu còn nóng hổi Cậu ăn cho nó khỏe Cơm cũ nguội rồi bỏ đi Sao vậy à, Dạ à, Dạ tôi dọn đồ ăn mà năn nỉ hoài Cậu hai không chịu ăn Cưng chiều riết rồi hư Chị cứ để đó đi Đói thì đầu gối cũng phải bò Chứ nói như vậy ai mà chịu nổi Dạ Ông chủ Sao hai ngày rồi mà sao không thấy ông khách đó Ông lại ờ, mua gỗ vậy Tôi biết rồi Thì giờ ráng chờ thêm vài ngày nữa coi làm sao Lỡ gia đình người ta có chuyện gì thì sao Đồng, Đồng ơi Đồng Cái gì vậy Cái Có ông khách đứng ngoài cửa Nói còn gửi chú cái này nè Khách nào Con đâu biết mới khởi sắc được có chút xíu Giờ trở lại số không nữa Có chuyện gì vậy anh? Sao vậy? Thì cái ông khách mua gỗ đó Ông viết thư, ông hồi không mua nữa Mà mặc dù trước đó nhìn ông là thấy ông hài lòng lắm Kỳ Anh không biết lý do gì hả? Thôi, uống ly trà đi Để bình tâm lại Anh không làm ăn thì cháu chắc ba đời cũng ăn không hết tài sản nhà mình đang có. Cho nên anh cũng đừng có buồn nữa, ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Đời còn dài, cơ hội kiếm tiền còn nhiều mà, anh lo gì? Bà cũng có tư tưởng đó nữa hả? Bà coi cái chuyện để dù mất cơ hội như một lẽ đương nhiên Thì cả cuộc đời của bà chẳng bao giờ mà thành công được Nè Bà có biết tại sao mà cha của tôi Để lại cơ sở làm ăn cho tôi Mà không để lại cho anh hai chỉ chia anh hai khối tài sản rồng tiền bạc nhà cửa thôi không bà biết tại sao không đó là vì tôi biết lo tôi biết phấn đấu tôi biết làm ăn tôi không có cái tư tưởng mà ngồi trên đống vàng ăn từ từ cho nó xẹp xuống ngồi không ăn chơi núi cũng lỡ huống hồ chỉ có nhiêu đó đất cát đó cha hàng lục anh hai tôi đó khối tài sản chia ra cũng đều giống như tôi thôi mà bây giờ đổ sông đổ biển hết rồi còn cái gì nữa đâu sao thằng tài nó cứ ngồi một đống ở đó vậy không biết làm sao hai ngày nay ăn không ăn uống không uống ngồi nhìn vậy đó em khuyên kiểu gì nó cũng không nghe em cũng hết cách rồi chính thôi ngoan ngoan nha Được dạ. Rồi, ngoan nha Ăn nè Ăn cơm đi Ừ Thôi mà ăn cơm cho cha vui nha con nha. Ăn ngoan nha Rồi ngày mai á, cha sẽ mua nhiều sách hay cho con nha Ừ con phải ăn con không ăn là con sẽ chết nha con rồi làm sao cha chịu nổi thôi nha nghe là cha ăn đi con con ăn cho cha vui con ăn cho cha vui con, con bị cái gì vậy đi ra đây đi ra đây cha biểu đi ra đây cha lên tài nghe cha nói đi ra đây ra đây cha biểu con nhìn con đi 25, 27 tuổi đầu rồi Không có nên thân Không bằng đứa con nít nhà người ta nữa Ăn cũng phải có người lo Đi chơi cũng phải có người cách chân Đi ra đây Ra đây cha biết cha lên Cha nói có nghe không Đi ra đây Đi ra đây Bây giờ con đã lớn rồi Lưng dài dai rộng rồi Phải biết giúp cha mẹ kinh doanh buôn bán chứ Phải biết sinh con đẻ cái Phải biết thay mặt cha mẹ gánh vác gia đình Chứ không phải như vậy đâu Sao vậy hả Con nghe cha nói không Đi ra đây Đi ra đây nói chuyện với cha Con đi đến Chú xuống đó làm cái gì Hả Trốn tránh mọi vấn đề cuộc sống hả Trốn tránh sự phức tạp của xã hội này hả Rồi khi nào con mới trưởng thành này Khi nào con mới lớn Cha mẹ chết rồi con sống làm sao Đúng là đồ vô dụng Ủa không cha sinh ra con Anh Lục ơi Dì Mai ơi Có ai ở nhà không cho con gửi tiền nhà với Anh làm cái gì vậy Anh không kiềm chế được hả Anh không biết con mình khờ hay sao Tại sao chữa con mình khờ Con mình vô dụng chứ Anh nói như vậy trước mặt nó Anh không sợ nó buồn hả Nếu con mình mà nó khôn lanh như con người ta Thì những lời anh chửi mắng nó Nó hiểu như là dao đâm Như kim chích Cứa vô gan vô ốc nó đó Anh không sợ con mình tổn thương sao Con mình mới lớn Đã bị té sông té giếng Gánh chịu bao nhiêu thiệt thòi trong cái nhà này Anh không thương không bù đắp cho nó thì thôi Sao lại mắng chửi nó Nó đâu phải là cái chỗ để cho anh Trúc giận đâu